Rinh vạn quà tặng với Vietinbank IB Mobile Tặng 50 ngàn khi mở tài khoản eKYC hoặc khi đăng ký IB Mobile đặt alias lọc phát ghé ngang hóa đơn nhẹ nhàng trong vài nốt nhạc ngày vàng đặt mua giải trí vui chơi ưu đãi thảnh thơi voucher đầy ví quà tặng hết ý Airpods iPhone mời bạn nhận luôn vô bạn ưu đãi tận hưởng khoản quà tặng với ngân hàng số vạn năng Vietinbank IB Mobile từ 12 tháng 9 đến hết 20 tháng 11 năm 2022